Vâng, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Industrial Review Chúc các bạn một ngày tốt lành và đầy năng lượng à, và vui vẻ khi xem video thì trong video này à, mình sẽ nói về cái chủ đề một số cái website à, cung cấp cái thư viện AutoCAD để phục vụ cho các bạn vẽ à, layout tủ thì một số mình cũng như một số các bạn mà à, ngày xưa mà khi mà chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc vẽ layout á, thì khi mình đi tìm thư viện á, thì rất là mất thời gian ờ, ở công đoạn ở công đoạn đó thì mình trải qua cái việc đó rồi thì mình thấy là à, mình nên làm một cái gì đó để giúp đỡ cho mọi người thì sau một thời gian á, thì mình tổng hợp lại một số cái link một, một à, cái những cái sản phẩm mà nó hay à, phổ biến trên thị trường á, cái thiết bị phổ biến trên thị trường rồi mình tổng hợp lại à, cái bài viết này thì mình tổng hợp lại để các bạn khi mà à, đọc xong bài viết xem xem video này xong các bạn có thể lưu những cái link này lại mà để khi mình cần mình truy cập nhanh thì trong cái phần trong bài viết trong video này thì mình để một số hãng như Snyder nè, Rockwell, Automation nè, rồi LS, IDEX, Omron, Mitsubishi, Chin, Ceiling, Siemens, rồi một số hãng khác. Đó, Ờ, đầu tiên mình sẽ nói về slider slider thì các bạn lên thẳng cái trang slider mình để hai link ở đây luôn thì các bạn lên thẳng cái trang slider.com hoặc là sa.com các bạn rồi các bạn gõ ổ tìm kiếm của cái thiết bị ví dụ như ở đây mình mình tìm cái uh, ờ, MC MCB nè đó MCB nếu mà các bạn muốn tìm nhanh á, khi gõ xong rồi tìm kiếm xong rồi nó sẽ kết quả ở đây nếu mà muốn tìm phải kết nhanh thì các bạn bấm tích vào đây luôn đó nó sẽ hiện ra cái cái nơi mà download phải kết còn nếu các bạn muốn đọc thông số của thiết của thiết bị hoặc tải datasheet hoặc là manual thì các bạn vào thẳng bên trong vào thẳng bên trong trong bóng chi tiết luôn đó thì khi bên dưới bên dưới ờ, chi tiết nó sẽ có một cái chỗ download ở đây là product data sheet còn đây là cat file thì các bạn bấm vào đây nó sẽ hiện ra cái chỗ mình cho mình tải về cái file file cat. thì trong cái bài viết này mình cũng đã nói là về Translator rồi mà thực ra Translator họ lưu họ có liên kết với Traceback cái trang Traceback nè traceback.com thì họ lưu thư viện như này các bạn không cần lên Translator cũng được các bạn lên thẳng cái trang Traceback đây Traceback các bạn gõ đúng cái mã này cái mã sản phẩm này thì nó ra luôn cái đó, nó ra luôn cái, cái hình à, thiết bị à, chi tiết sản phẩm luôn thì ở đây nó cho mình lựa chọn nhiều cái định dạng format về CAD về 3D đó, các bạn có thể download trực tiếp trên này trên này nhưng mà bạn chú ý là ở đây các bạn phải đăng ký nha thì, tại vì mình này mình thoát đăng ký rồi các bạn muốn download được thì các bạn phải đăng ký ở đây rồi ví dụ như ở đây là có Rockwell thì mình có để link ở đây luôn các bạn bấm vô các bạn à, chọn cái dòng thiết bị nhập mã thiết bị vô các bạn chọn cái bọng download rồi cắt về thì ở đây là không cần đăng ký rồi LSIS à, mình phải qua cái trang LSIS America thì nó cho download rồi ADEX mình có dùng cả hai link ở đây mình để sẵn cho các bạn luôn Omron Mitsubishi thì dễ rồi Mitsubishi thì uh, cho download thư viện cát uh, rất là là nhiều luôn cung cấp rất nhiều thứ về về về các để các bạn vẽ layout các bạn lên thẳng trang Mitsubishi rồi mình vào sản phẩm um, search mã thì vào phần download á nó cũng sẽ có phần download là phải ờ, file graphic 2D phải kết rồi chin ờ, riêng về cái trang chin này mình có một cái lời bình nhỏ nhỏ là chin họ cung cấp cái thư viện nó hơi ít một số sản phẩm thì có một số sản phẩm thì không thì khi mà mọi người vào vẽ layout mà dùng à, sản phẩm của chin á thì hơi khó trong việc này thường thì lúc đó mình sẽ dùng những cái hình ảnh à, thiết bị của hãng khác tương có cái thước tương đương mình đưa vào layout thì nhưng mà thực ra thì nó không có đẹp nếu mà đúng của hãng nó luôn thì sau này nhìn thực tế và trên layout nó giống nhau rồi ceiling đây có ceiling luôn rồi số 9 là cement thì cement các bạn vào cái trang là more.industries cement đó more.industries cement com thì ở đây các bạn cũng search cái mã tago này luôn nó sẽ hiện ra à, cái sản phẩm chi tiết các bạn bấm vào đó để ờ, các bạn download mình có làm một cái video trước đây là hướng dẫn import à, import cái cement bào vào trong ePlan nè thì trước khi bào vào cement để vào ePlan thì mình có cái bước là download thì các bạn xem video này các bạn sẽ thấy ừ, cái cách download về trên trang cement này cũng không cần đăng ký luôn tải rất dễ dàng rồi cái trang mà mình giới thiệu cuối cùng là trang Park Community này thì các bạn cái trang này thì mình mình đánh giá là cũng có một số thư viện nhưng mà nó không nhiều lắm được các bạn tìm hết các trang đó mà không có thì các bạn có thể lên trang bạc community này các bạn tìm đó các bạn vào đây các bạn tìm thì trang này thì nó rất là nhiều cái cái cái thư viện các rồi 3D của cái hãng khác nữa Aritan thì trên này có nè rồi nhưng mà một số hãng thì mình tìm thì nó không thấy trên này cảm ơn các bạn đã theo dõi video thì cái link tất cả các link mà mình có ở đây mình sẽ để bên dưới của phần mô tả cái video các bạn có thể à, lưu nó về hoặc là bút mát chương việc á sau này mình cần hãng nào thì mình vô đó mình à, mình, mình tìm cho nó nhanh video trong tương lai thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn nâng cao trong trên cái trang ePlan Data Auto thì mình lên đó mình sẽ download được nhiều Ờ, cái thông tin hơn nó liên quan tới cả phần à, AutoCAD của phần này luôn liên quan tới cái video này nhưng mà phần đó mình sẽ làm một video riêng cảm ơn các bạn đã theo dõi Thank you.